À, Tuấn Tú TTF xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú. À, hôm nay à, mình mình chúng ta cùng à, cùng à, đi tìm hiểu thị trường ở giai đoạn hiện nay. Thì các bạn à, thấy hôm nay toàn hệ thị trường đúng không ạ? Thì các bạn nhìn vào đây các bạn thấy là cái biểu đồ ở đây. Thì hôm nay cái thành khoản thị trường hôm nay là nó cao vọt hôm qua, nó cao từ kể từ đầu phiên rồi. Bắt đầu từ kể từ lúc tầm khoảng à, gần 10 giờ kém là bắt đầu thành khoản nó bắt đầu nó tăng vọt và cái thanh khoản hôm nay các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là cái áp lực bán nó vẫn khá là trèo vèo đúng không ạ về cái cái biên dao động của thị trường ngày hôm nay ấy, thì thì ở trong à, cái cái room cộng đồng của mình mình cũng đã uh, nhận định từ sớm rồi đây đúng không? nhận định từ mình đẩy nhận định từ đợt trước ngày thì uh, về cái phiên hôm nay thì nó cũng ừ, tiếp tục đi ngang ở giai đoạn này các dòng luân phiên nộ lên này. một số cổ phiếu đáng chú ý giai đoạn như GVR VCI Hoa Sen Nam Kim hay là BVH là có thể còn mua giai đoạn này được đúng không ạ chỉ còn một số ít cổ phiếu có thể mua thôi à, và giai đoạn này em thấy thực sự là cổ phiếu nó nó thực sự nó nó hơi khó đánh ấy, hơi khó đánh chỉ có một nhóm một số một vài cổ phiếu nhỏ là có thể nó vẫn đang cái trend tiếp tục cái trend đi lên của nó <clears throat> về thị trường hôm nay các bạn các chị có thể thấy là giá trị thị trường hôm nay đạt khoảng 14.500 tỷ và khối lượng đạt đâu đó khoảng uh, à, 581 triệu cổ phiếu đã được giao dịch và các bạn nhìn biểu đồ thấy là hôm nay thị trường đi lên đi xuống ạ à, đạp xuống đẩy lên đi ngang đạp xuống đẩy lên và về cuối phiên đó là quay về cái máng lợn đấy thì hôm nay thị trường nó loanh quanh anh à, chị hầu như là không có tăng không giảm cặp không biết không không năm điểm ờ, không biết không không năm điểm nó trả là gì tăng là không phần trăm không đáng bao nhiêu cả đúng không? thì có nó khác biệt là thành khoản thôi <coughs> đúng không? thì uh, ờ, vn index thì nó là tăng không không không năm năm điểm nhưng mà cái cái cột cái cột uh, cái cột uh, khối lượng hôm nay nó là cho chỉ báo là một cái phiên bị bán ròng à, đó thì các anh chị thấy là hôm nay là nhóm nước ngoài tiếp tục bán ròng các bạn thấy là nhìn đây các bạn thấy là trong 10 phiên gần nhất thì nước ngoài bán ròng đến 9 phiên liền chỉ có một phiên à, mua ròng ngày 25 tháng 8 là 90 phiên 52 tỷ là bạn là là mua ròng nhẹ còn lại là bán bán ròng bán ròng rất là nhiều này đúng không ạ nước ngoài rồi tự doanh khối tự doanh hôm nay thì ờ, lúc lúc mua lúc bán lộn xào lộn xộn lên đúng không ạ về ờ, chủ, chủ đạo thị trường hôm nay cái chị đã thấy là nó kéo một số dòng như ngân hàng à, bất động sản kiểu như vậy à, và một số dòng khác đấy một số nhóm cổ phiếu khác như hôm qua các chị thấy là dòng thép kéo lên nhưng mà rồi hôm nay dòng thép lại tịch ngòi thì đó là cái đặc tính luân phiên của từng dòng thôi đặc, đặc tính luân phiên thì giai đoạn này làm uh, ờ, ở trong tất cả các video rất rất nhiều các video và các cái livestream nhận định của mình mình đã nói rồi giai đoạn này cổ phiếu nào cứ mà bùng nổ lên là bán thông thường nó nổi là bán mình lấy lát nữa chúng ta lại cùng lấy ví dụ ở ờ, các cổ phiếu mà tại sao nó nổi để bán đại đa số là cổ, cổ phiếu giai đoạn này là vậy giai đoạn này các bạn nào mà cứ mua cổ phiếu nộ là chắc, chắc chắn một điều là nó sẽ quay về cái bán lợn nó quay về cái trước cái cây nộ đó đúng không ạ thì nó dùng cái chỉ số đo cái dùng cái cổ phiếu đó để nó kéo dựa thị trường thôi còn qua đâu nó là quay vào đấy thôi <coughs> rồi tiếp theo là về view thị trường ngày mai nó sẽ như thế nào thị trường giai đoạn này á thì mình nghĩ nó vẫn tiếp tục một tiếp tục một cái biên sideways tiếp tục thôi không có gì đặc quá khác biệt đối với ngày mai đâu ở ờ, đối với ngày hôm qua thị trường ngày mai nó tiếp tục vào biên sideways chúng ta đi vào cái bộ đồ ha nó sẽ ờ, khả năng nó sẽ tiếp tục một cái biên sideways ở ờ, vùng này và tiếp tục là các cái chị báo mà nó volume nó giảm đấy khối lượng các bạn thấy này đúng không ạ các bạn kẽ một cái đường dọc từ trên đây xuống các bạn thấy được là cái khối lượng nó đang giảm này giảm rất đều rất là đều à, hôm nay thì có khối lượng tăng nhưng mà tăng nó là một cái cây bán cho nên là mình thấy giai đoạn này thì tốt nhất là các bạn nên hạt thì trọng cổ phiếu xuống này mua mua thì trọng cổ phiếu ít thôi đúng không ạ giai đoạn này thì thanh khoản nó không có này thanh khoản nó rất là ít này hạn thanh thanh khoản hạn chế và khối lượng đi lên nó rất là kém chính vì vậy mà mình nghĩ là các bạn nên à, nên thu gọn cái tài khoản mình về Đấy, cổ phiếu nào mà đặt đột đặt cái lại chốt giữ tiền lại như vậy hạn chế mua mới giai đoạn này Đấy. một số chúng ta lại lát nữa chúng ta lại đi qua một số cổ phiếu mà uh, mình vừa view vào ngày hôm sáng hôm nay nha Ờ, đó là về thanh quan thị trường ngày mai và um, vậy thì đối với thị trường tuần tới ví dụ như các cái thông tin về nới rom tín dụng này thì uh, thông thường là các cái nhóm ngành uh, kiểu như là ngân hàng đấy, bất động sản tại vì bất động sản nó tăng tại vì người ta bất động sản giai đoạn, giai đoạn này nó cực các cái công ty bất động sản cực kỳ thiếu vốn và đang rất rất là mong chờ được cái việc mà nới rom tín dụng thì các ngân hàng sẽ tạo điều kiện hơn cho việc uh, cái thanh khoản bên ờ, thị trường ờ, bên ờ, bên các cái thị trường bất động sản á các điều kiện cho vay có xem nó có dễ dàng hơn không đấy về uh, giai đoạn này thì em thấy là các cái khả năng giai đoạn tới là nhóm uh, ngân hàng ngân hàng mà chưa bất động sản là khả năng sẽ nó luôn phiên độ đúng không ạ thì à, đầu tiên á, khi này mình có nói là không biết tại sao tại sao là một số cổ phiếu giai đoạn này nó nộ lên nó xịt kiểu như vậy các bạn thấy hôm nay như Vietcombank này, giai đoạn vừa rồi này đúng không ạ giai đoạn cái này là em, em nói cái gì mua mua mua sớm hơn cái đoạn cái gì bán là vì cái này là bán chỉ bán được rồi thì vẫn có lại đúng không ạ thì hôm nay các bạn các chị thấy là sau hai phiên giảm thì hiện tại là Vietcombank nó đã về cái mốc mà nó chưa tăng nó quay nó quay bị mất chưa tăng quay vùng giá 82 82.5 82.7 đấy đó là chính vì vậy em mới nói là giai đoạn này cổ phiếu đại đa số nó nổi nó xịt tại vì thế hay là cổ phiếu của à, là IDC kiểu như vậy nó nổ lên này sau nó lại xịt xuống này bây hiện tại thì đối với IDC em đánh giá nó là trạng thái nó khá nó yếu rồi đó nếu là em em nghĩ là chúng ta nên hạn thị trọng đối cổ phiếu này à, rồi các cổ phiếu như là SAB Đấy, SAB thì nó nổ lên nó nổ lên quá nó quay lại nó xịt này kiểu như vậy hay là Novaland chẳng hạn Novaland cứ một cái nổ lên sọc xịt nổ lên sọc xịt này à, rồi VSC chẳng hạn đại đa số các cổ phiếu mà giai đoạn này nổ lên xịt uh, à, nô xong xịt thì nó cũng đều thuộc top các cổ phiếu trong rổ viên 30 á rổ viên 30 á uh, bid à, gì ta hơi hơi ít cổ phiếu à, cổ phiếu này thì nó đang uh, ờ, tái tích lũy lại rồi rồi à, tiếp theo là nhóm cổ phiếu mà hôm qua có giới thiệu các anh chị như là NKG đúng không ạ NKG thì hôm nay thì nó có qua quay về mức cái gần như mức tham chiếu gần mức tham chiếu thì anh chị à, nào mua hôm qua thì hôm nay vẫn ổn hoặc mua động thái hôm nay thì vẫn ổn đúng không ạ à, hay là hoa sen hoa sen thì vẫn vậy hoa sen nó gần tờ tợ như nam kim vậy đó ra là này nó vẫn đang cái vùng cái vùng của nó đúng không ạ hay là cổ phiếu như VCI chẳng hạn VCI thì đoạn này em nghĩ là ừ, anh chị nào mua hôm nay thì có lời có lời chút xíu rồi mình thấy em thấy đây này nó đang tốt dần lên tốt dần lên đối cổ phiếu VCI à, hay là BVH BVH thì à, sáng nay nó có một phiên đi lên nhưng mà cuối phiên nó lại bị đạp lại hiện tại nó đang giảm 0,84 à, phần trăm giảm nhẹ à, hay là cổ phiếu à, tính nhưng mà tự chung lại các chị thấy là nó vẫn đang xu thiên hướng nó đang đi lên này rồi um, Phú Hòa BHR đây Phú Hòa đúng rồi chiều nay có một cái nhẹ một cái à, mười tám phần trăm rồi tiếp theo là nhóm dòng uh, ngân hàng nhóm ngân hàng ha ngân hàng và bất động sản thì có những kỳ vọng gì có đủ được điều kiện mua giai đoạn sắp tới hay không đấy à, PG Bank thì thôi ha mấy cổ phiếu này thì thôi B, BID BID đoạn này em thấy là nó tích lũy khá là ổn thì nó đang à, trong một cái quay của nó thôi nó chưa có điều kiện đi lên thì anh chị nào mua giai đoạn này chắc chắn là phải cầm thêm đấy nha với cầm phải cầm hơi hơi bị hơi bị đau tay á à, HDB thì HDB em thấy đoạn này nó đang đi lên các chị thấy là đầu tiên các chị kèm một đường trên line để các chị thấy được được đúng không đây nó cứ lên đoạn này nó dừng lại này và cái thiên hướng của nó các anh chị thấy là nó vào đây đúng không ạ cứ đi xuống đoạn này xuống gặp đường à, MA 20 nó rút chân lên thì đối với con HDB này em có thể có một cái phiên break lên đoạn này break lên đoạn này mô hình của nó khá là đẹp ở đoạn này có thể là phiên ngày cái mai hoặc là phiên ngày kia có thể break lên tầm này kiểu kiểu vậy đó là HDB nha rồi CTG làm sao ạ CTG đoạn này thì em thấy là nó ở nhịp trước ấy, em thấy nó đi lên này mua được này nhưng mà sau hôm sau nó đã chỉnh nó chỉnh về đây chỉnh về vùng này thì hiện tại đối với các anh chị có thể mất một đến hai phần trăm nhưng mà nó đang ở vùng đỉnh của nó thôi đúng không ạ cũng chưa có thể là xấu và anh chị nào sợ thì hạ bớt đối với con cổ phiếu này em để bỏ chế độ mua được đối với cổ phiếu này MSB MSB đoạn này thì nó đang uh, gặp cái ngưỡng đúng không ạ mua được đoạn này thì nó vẫn đang ở siết ở vùng nền của nó thì nó chưa đi lên được uh, liên việt bắc đúng không anh chị thấy là nó vẫn đang là bùng nền chưa biến gì xấu cả ACB VBank thì nó cũng vậy đúng không à, VIB VIB đoạn này em nghĩ các anh chị nên chờ nha chờ chờ thêm một đối với cổ phiếu này cổ phiếu này thì em bỏ cái chế độ mua được đi bỏ chế độ tại vì em thấy là ba đường này nó chung là trộn thì nó cũng tạm ổn thôi tạm ổn với rằng à, bó cung bó cái lượng cái lượng cầu bên ngoài này lại Vietcombank thì em với nó rồi đúng không ạ Kiên Long Bank đối với Kiên Long Bank này thì à, với mô hình này nhá em nghĩ là con Kiên Long Bank nó thể thắp bật vào này cũng này nó thể bật lên đâu đó tầm khoảng giá 29 29 đúng không bật nhẹ thôi con này thì đôi lúc cái thành cái cái cái thành khoản nó hơi thấp nên có nhiều bác rất là ngại vì trong việc mua mua con này nhá rồi à, tiếp theo là nhóm dòng à, chứng khoán chứng khoán thì bác các bác để ý là nhóm hầu hết là kiểu như là HDC này hay là đất xanh đất xanh đoạn này em thấy là không em em nếu là em em không mua con à, đất uh, không mua đất xanh gì nữa bỏ em không thích ăn chìn có thể CEO các các các chị cân nhắc nha nếu như ngày mai CEO mà cái cái điểm mua nó nằm đây này nếu mà nó hướng lên lên đây các chị có thể tham gia cân nhắc lại nếu còn CEO này hay là DG cũng vậy DG em cái đoạn này em thấy nó cũng khá là ổn đó đây nếu như khi mà cái yếu tố các cái cái đo cái đoạn điểm mua nó nằm này đó nó phải nằm nó hướng lên để chúng ta mới tham gia được đối cổ phiếu này còn hiện tại thì nó cần một đường đường vòng cung và hướng lên rồi à, tiếp theo là cổ phiếu của à, Sam Sam thì thực ra, thực ra nó phải cổ phiếu dòng bất động sản con này mà em nghĩ nó là bên holding nó hay hơn holding ấy, kiểu vậy nhà đà nặng con này thì thôi quốc cường gần đây thì có gặp rất là nhiều các cái ờ, scandal Đấy, tổng giám đốc quốc cường thủ đức thì bỏ luôn đi à, nova nova thì à, đúng là nova hiện tại sau một pha đi lên hiện tại nó là tái tích lũy trở lại này à, rồi cao su đồng phú và à, phát đạt phát đạt đoạn này thì đối đoạn này em nghĩ là quan sát thôi quan sát phát đạt là phần nhiều chứ còn mua đoạn này em vẫn chưa mua đâu em vẫn chưa có thể mua con phát đạt giai đoạn này được Hà Đô Hà Đô Đô Hà Đô đoạn này em vẫn duy trì chế độ theo dõi đối với Hà Đô nha IDC con này thì em à, cắt này cắt thì được cũng này con này thì em cắt cắt ở cây này ngày hôm qua ngay cây này thì cũng mất à, hai phần trăm lỗ mất hai phần trăm hai ba phần trăm KBC đoạn này mình chưa mua được còn KBC là thực sự xấu thiệt luôn đó. nó là dán nên là coi ETA CKG CKG đoạn này hôm nay nó có một cái rút chân chạm mười rút chân lên nó vẫn ổn nha à, thật ra ít ít ít cổ phiếu được rồi thì đó là hai dòng à, ngân hàng Ờ, dòng ngân hàng và dòng chứng bất động sản ra là, là hai dòng tiềm năng ra tới đây rồi à, thì vậy thì à, đối với thị trường ngày mai em cũng khuyến nghị các anh chị là nên tập trung vào mạng cổ phiếu là tập trung vào từ mạng cổ phiếu và thiên hướng là lui về phòng thụ lui về phòng thụ ưu tiên cầm tiền mặt là phần nhiều hạn chế giải ngân uh, hoặc là phù mồ quá mức ở giai đoạn này uh, uh, xin cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình à, anh chị nào có thắc mắc gì thì có để lại bình luận dưới phần comment em xin giải đáp cụ thể xin chào anh chị xin chào và hẹn gặp lại ạ